Vẫn một nụ cười trên môi cứ nhắc đến tên thôi là mấy thằng phản bội là phải co giò chạy Tất cả sự giúp đỡ mà bác dành cho mày Nếu như không có bác thì giờ không có mày Được bác nâng đỡ mày không thấy may mắn sao Mà giờ đám chú hai tụi mày lại cắn sao Tụi mày cố gì nhưng mà bác vẫn chẳng sao Tôi thì say goodbye không hẹn lại lần sau tới một Facebook, game Free Fire Cộng đồng này bác, gây dựng từng ngày Còn Free Fire bị gọi là lửa chùa Tất cả đều là nhờ ơn đám bác đấu chung đoàn trưởng của Free Fire Chỉ nghe tên thôi thì cũng đủ thuyết phục Còn đám tương mày là rạp siết dương ơn Phản bội anh em mà vẫn không biết nhô Đồng 14 tuổi sống làm sao mà để người khác chửi Phản bội đồng đội theo luật làng lá Thì nhân cách mày còn thua cả rác rưởi Chính tay bác đã từng đưa mày lên Giờ mày lại cắn như thằng bá giờ. Thôi thì bác lại sợ mày quá cơ Nhưng mày chỉ thủ lĩnh năng thức đá bô Gửi lời này đến cho thằng thần đồng Danh dự của mày là thứ tao đái vô Nghe lời anh Huấn nên mày muốn ăn tức giờ Nổi tiếng rồi nhớ trả bác gái bồ Còn một thằng thì chúa tới content Cha bị đánh con đứng quay vlog Chắc sau này ra quyến mà có tan thần mất chạy này cũng chả buồn đi khóc để con khôn thì mát lòng rười rượi Nhưng mà cái mặt mày thì đâu khôn Tao cảm thấy mẹ mày sẽ nhẹ lòng Nếu ngày hôm đấy để mày bằng hậu môn Bác gấu phát triển cộng đồng free fire 1,5 triệu sub có đỉnh không Loại mày đi làm content vẫn kiểu thì Sau này được lên truyền hình Vĩnh Long Cứu vật trả ơn, cứu vật trả ơn còn giúp người thì tao không dám chắc Chắc là sau này bác nên đến bệnh viện Kiểm tra thị lực để bác sĩ khám mắt Vì bác không nhìn rõ được lòng người Không nhìn rõ được bản chất dơ giấy Tình anh làm chắc chỉ có trong phim Hoặc chỉ có trong những giấc mơ ấy Gọi cả đội mày bác cũng trả vội Bước vào đây để bác cân từng thằng Mấy nhóc con mày vẫn còn rất non Chưa kịp nghe anh thì bác đã bứng vua mõm người xưa đã từng dạy rằng quả báo sẽ đến với những thằng vô ơn muốn dìm được bác thì chúng mày phải cố hơn tụi mày làm free fire thêm rác bác cố thì bận chăm vợ nuôi con cộng đồng này bị tụi mày vấy bẩn giờ chúng đoàn bọn tao là người dọn chúng mày có thể hỏi cả cộng đồng tao đã phát triển cộng đồng từ lúc nào bác câu này vẫn cứ là ngay thẳng 16 thằng phút mà không thấy nhục sao chưa đủ trình coi mà ăn ở lại nha sống sao mà để người ta gọi mình là rạp xiếc trung ương à